này vào sòng sớ chơi thôi còn hai vào kia là hao chậm và đây đây là cái máy báo dung này rất nhỏ gọn các bác đút túi quần túi áo lúc đâu cũng được nha và vì sao lại gọi nó là tài hột tài xỉu báo dung bốn mặt bởi vì nó sẽ báo dung đủ cho các bác bốn mặt và hai mặt còn lại thì sẽ không dung. đây còn đây sẽ là cái nhịp dung, cái công thức dung của cái bộ hột đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đây rất dễ nhớ luôn ạ một mặt nhất mặt nhị mặt năm mặt sáu là dung còn mặt ba mặt bốn là không dung nha các bạn nhé thì trong tài xỉu tất nhiên là khi mình đi chơi gặp chén phản nó là điều bình thường rồi vậy nên là nhiều khi nó về mặt nhất mặt nhị nhưng mà nó vẫn bị phản lên tài cái đấy là thế hột thì mình không thể tránh được chứ không thể nói là máy báo không chuẩn sau đây em sẽ thử qua cái phần tăng tích ví dụ như là nam châm dọi đèn nước muối đây nam châm này nam châm em thử luôn cả nắp chén hột này đây là hột trợ nha Đó. còn đây là hột đồ này đây. hột bốn mặt đây nam châm không hít luôn được chưa ạ dọn đèn các nhìn này hột trong luôn đó được chưa ạ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 hai dùng ở đây là có mặt nhị này. nhị ở đây mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không các bác nó có mặt nhị về xỉu máy không dung này không dung thì ở đây có ba hoặc bốn ở cái chén này các bác ưng mặt nào kết tài hay kết xỉu thì các bác dở còn nếu như muốn để cho chắc chắn hơn thì mình không đánh các vâng nha đó có bốn lên tài cái trái này là mình bỏ qua rồi đấy ạ vì nó không dung mà bốn dung này bốn dung ở đây là có mặt lục lục ở đây mình đánh lục tài đúng không ạ đây có lục lục tài đúng không ạ lại bốn dung tiếp này lại lục tài tiếp đây lại lục tài tiếp chuẩn chưa ạ